nghe bên tai người ta ai cũng nói Em nghe bên tai nhiều chê bai nhạo cười Em xem nơi đây lừa lọc bao vây Cảm bẫy cứ thế dần đầy lạc lối Giờ tình đầu ra chút nắng nghe dọi mây đen và cứu song khi nụ cười chờ em sẵn ở ngay gần bên đời này đâu chỉ có những ngày mưa rông vượt qua cơn bão tố sẽ là mênh mông khung trời ấm êm chỉ là để đôi đến nỗ lực trong em ngày mai chờ em đến để được nhân lên gấp trăm lần dù ngày mai chưa tới cho em niềm vui đừng để cho con tim em khoác lên lạnh giá bận lòng chỉ không nói vô tâm đầu môi em cứ nở nụ cười để đời lên hoa baby it's alright I, I, I, I. baby it's alright trăm ngàn tia sáng ngày mai dẫu tàn nụ cười em cứ thế rằng người để thắp lên